cuối cùng đưa tài nguyên lên giàn khoan trên mặt biển. Do đã 20 năm, các đường ống đã bị hao mòn nên phải thay định kỳ. Công việc này cần có sự giúp sức của cần cầu và giàn nâng. Khi hai công cụ này kéo hệ thống ống dẫn đứng hải hơn 700 mét từ dưới đáy biển lên, sẽ phải đưa nó vào mái tời trên bong tàu. Nguy hiểm ở đây là làm không đúng cách có thể sẽ phát nổ nhưng công ty dầu khí tin tưởng con tàu này có thể hoàn thành nhiệm vụ. Tàu dài khoảng 150 m, rộng khoảng 27 m. Giữa bong tàu có khoét một cái lỗ lớn dùng để đưa ống dẫn lên, phía trước còn có hai lỗ nhỏ dùng để điều khiển ROV. Nhân viên trên tàu đang chuẩn bị để vận hành robot lặn biển. giờ OV thứ nhất đang được hạ xuống độ sâu khoảng 10 m. Mỗi một robot lặn biển thế này được gắn 8 camera, 10 đèn cùng với 25 cánh tay thủy lực có thể hoán đổi công cụ cho nhau. Nó có thể thay thế con người hoàn thành những công việc có độ khó cao và phức tạp dưới đáy đại dương. Những nhân nhân viên điều hành trong phòng giám sát đang cẩn thận quan sát tình hình dưới đáy biển, đảm bảo giờ OV không va vào đáy biển. Giờ OV thứ hai lúc này cũng bắt đầu lặn xuống nước thông qua biểu đồ hiển thị, phần đầu cuối của ống đứng được tách rời, nếu như không có những cánh tay thủy lực gắn thêm vào robot thì không có cách nào đưa đường ống lên trên. cần cầu trên bo bắt đầu khởi động. Công cụ nhìn giống dây treo này được dùng để kéo đường ống đứng lên. Nhân viên điều hành sẽ sử dụng ROV để buộc chặt nó vào đường ống. Nhân viên số 1 phụ trách điều khiển robot bơi về phía dây treo. Nhân viên số 2 sẽ phụ trách vân tay tóm chặt lấy dây treo. Sau nửa tiếng cũng thành công quấn dây quanh đường ống. Nhân viên công tác trên tàu thông qua robot lặn biển điều khiển từ xa, gắn cánh tay thủy lực vào kìm sắt. Sau đó vặn ngược chiều kim đồng hồ để mở khóa cơ của kìm, mở kìm to hết mức có thể rồi kẹp chặt lấy đường ống, xong xuôi thì tháo cánh tay thủy lực ra. Thông qua một loạt các thao tác thì bắt đầu khởi động hệ thống kéo trên boong tàu. Đường ống có thể được gắn vào một cái giá đỡ rồi kéo lên tàu. Cái lỗ lớn ở boong tàu lúc này cũng mở ra, đường dây cáp của hệ thống kéo từ từ luồn xuống dưới nước đó lấy giá đỡ. Ngoài trừ phòng điều khiển vẫn luôn quan sát tình hình ra, bên trên mấy cái lỗ lớn ở thân tàu cũng có đội nhóm nhân viên đang cẩn thận theo dõi hệ thống kéo. Nếu như có bất cứ thứ gì không cẩn thận rơi xuống thì đúng là toàn luôn. Thiết bị này bao gồm một loạt các tay cầm chặt và máy kéo căng. Những thứ này sẽ đảm bảo giữ đường ống ở giữa tàu, đồng thời không để đường ống bị đẩy tới đẩy lui trong biển lớn. Đường ống cũ được đưa lên tàu, sau đó phần đỉnh lại luồn xuống bom, đồng thời được cố định trên đường ống rỗng. Sau 21 giờ đồng hồ lôi kéo, toàn bộ đường ống cũ đã được đưa lên. Tiếp đến là thay đường ống mới xuống đáy biển. Do mấy con robot vẫn luôn làm việc dưới đáy biển, lũ cá xung quanh bị ánh đèn thu hút, nhân viên công tác phải nghĩ cách đuổi chúng đi, tránh cản trở tầm nhìn. Lúc này, đường ống mới trên bong tàu cũng bắt đầu được đưa xuống biển. Khi đường ống được đưa xuống đến đáy biển, ở sâu dưới nước, trọng lượng sẽ tăng đáng kể. Cánh tay sắt này sẽ thông qua việc giữ chặt đường ống mà khống chế tốc độ hạ xuống. Nó phải được lắp đặt chính xác vào giá đỡ hình vòm hỗ trợ dưới biển. Lúc này mấy con robot mới coi như hồi phục thị lực, bắt đầu gắn đường ống vào các mấu của giá đỡ. Ngày hôm sau, nhân viên phải gắn đường dẫn mới vào các đường ống đứng, không có lúc nào nghỉ ngơi. Sau khi làm xong mọi việc thì đã bận rộn suốt 12 tiếng đồng hồ. Sau 2 tuần vất vả, mọi người hối hả lên trực thăng về nhà nghỉ ngơi. Nhóm công tác mới tiếp nhận công việc, tiếp tục đón nhận những nhiệm vụ tiếp theo. Ở nơi cách 10 km ngoài biển xa cũng là địa điểm khai thác, các bộ phận của giàn khoan dưới đáy biển cũ kỹ hỏng hóc phải liên tục thay mới. Lần này các nhân viên phải kéo lên một đường ống đứng đặc thù gọi là ga lip. Ga lip đưa khí ga xuống đáy biển tạo áp lực cho giàn khoan, từ đó khai thác được nhiều dầu hơn. Nhưng trước khi kéo cái thứ này lên, giàn khoan bên trên phải ngừng truyền khí xuống, sau đó tách nó khỏi các mấu nối. Ở công đoạn này cần sử dụng một công cụ kéo gọi là pick, nó phải được đặt trên các trụ dẫn dưới chân đường ống đứng. Cần cầu giữ chặt pick, từ từ hạ xuống. Robot lặn biển sẽ tinh chỉnh thiết bị này khi chỉ còn cách vài cm, một trong những ROV xuất hiện sự cố. Nó được kéo lên tàu, kiểm tra một lượt thì phát hiện động cơ chính bị hỏng, mà lúc này thời tiết cũng trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Nếu như không cẩn thận sẽ khiến các trang thiết bị va vào thân giàn khoan. Lúc này